Xin chào tất cả anh em nhé Hôm nay tôi có thời gian rỗi nên tôi muốn làm một cái video một cái clip đi đánh thực tế và tôi vẫn sử dụng cái bộ sản phẩm là máy báo dung này máy báo dung này và ba cái miếng dán đây để tôi làm video thực tế luôn cho anh em xem anh em ờ, nói là bảo là chơi không chuẩn với lại chơi không được thì hôm nay tôi sẽ làm cái video này để <clears throat> chứng minh một điều gọi là cái hiệu quả của cái miếng dán này và cái máy này khi anh em sử dụng đi đánh bầu cua nhé cái clip này tôi làm thì uh, với hình thức gọi là chứng minh thôi để đánh thực tế nên chỉ có một số tiền rất là nhỏ không mang tính chất là cờ bạc chỉ là vui vẻ à, thôi anh em nào xem clip mà cảm thấy vui thì hãy like và chia sẻ cho tôi và còn cần vấn đề gì thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại ở trong cái ờ, clip nhé bây giờ tôi sẽ mang ba cái miếng dán này đi và chiếc máy bao dung này tôi sẽ đi, đi đánh thử cho anh em xem cái hiệu quả của bộ sản phẩm này có như thế nào anh em chờ tôi chút nhé cái biến rũi thì là nói đi xui đấy ở dưới thì chặn gì đấy cho nó xíu cái thì tùy bác hai cái hai cái chưa tả bầu nhá này bầu cho thêm 10 nghìn nữa này mở này làm gì có bầu làm gì có ớ tôi tả mà ơ ờ. tôi tả mà <laughs> nhưng mà là ăn gì mà nhưng mà làm vào tôi tôi, tôi cho thêm tôi tả mà à, cho thêm mà. rồi đúng rồi cho thêm rồi. thì mình thua nữa ăn cả thua đi cả mẹ cả cái lồi hồi tiền nhà này đánh bất mãn đi <laughs> nhà này đánh bất mãn đi cho tả không nào đánh đi có cho tả không nuốt tất nuốt tất mở từ từ cá bầu cá bầu này thì cá bầu này hòa điên hồn về về Vậy thì đâu ra cái gì ra Hai chục với cả bầu Hôm nay tôm Sao hôm nay, hôm Từ từ cho tao Cho ta đây luôn Ôi Lại hả, Lại hai chục tả rồi Đây đây đây chục Đây đây đây Đấy thứ từ Đấy Hai chục chưa đẹp tiền Ừ giỏi nhặt cái này Tĩnh <laughs> ừ, em đánh yêu anh đặt yêu ơ em đặt yêu là có hai gì kia ai không được của thế à? thì à? đồ đồ bầu đồ xuống ok đánh đi á làm vài tiếng nữa nào gì mà chứ gì đã đánh đây nhà cái cho này tôm đường dài với ngựa hay đâu đổi gì đổi bầu hai ba bốn năm được chưa nào tiếp đi tôm bầu những lương gà gà tạ gà này gà còn thừa hai chục mở mở thì đâu ra gà định bệnh cái nhờ nay lại có nay tôm có hết hai con tôm lần anh từ từ đây hai tôm mà hai tôm này à thì đây này này đủ chưa đấy đây thừa mẹ rồi thiếu ờ thừa không được hai chưa cái tự nhiên mất mẹ ai gì bầu cua lại nữa chú gà bầu nữa đánh ba chục được không ba chục được để đấy cá xong chưa xong chưa xong hết chưa mở này Ủa gì địt mẹ có cua luôn ba triệu ai rồi cái quá ừ, không cầm à anh à đâu đi lại cầm cái đúng ừ. cái cứ tưởng thua nhiều thua nhiều sợ đáng lợi đây này nhà cái à sao mà thua được cho nhà này chết bầu cho nhà này chết này bầu bầu bầu bầu này này ừ, này có này hai xịt này tôm hai xịt à về <clears throat> chết là cá tôm xong chưa bầu hai sợi cài quá là bầu có đó hai con nữa mười nghìn nữa này sao? mở không có bầu thì đâu là bầu thì đâu là bầu tôm này nhà nó cá cá hai tôm cơ lấy, ba chục cá cá ba chục liền á ừ. sao đánh vượt mức thế nhỉ sáu chục thêm bốn chục ba bốn chục thiếu chụp 한쪽 말들을 하는 거 thiếu mình nữa nó đánh thừa để hỏi nhà cái đánh kiểu cái gì chơi kiểu động hột à động hột đấy nó không chơi hột ra nó chơi kiểu động hột à động hột chưa bầu ba chục tà bầu tà bầu tà bầu ba chục à được tà bầu nhá bốn này nóng đây xong chưa mở này Ui, đấy bầu cá nai mình ăn cá nai bốn tôm mấy đấy tổng là mấy đấy ba thịt đúng không bốn ba chứ đấy đây hai hai hai được cái mất này tiếp này chơi hột giãn nào cua cua đúng chưa cá bầu lẻ hai này bầu thì thấy thấy đánh bầu thì còn không con là mười lăm nghìn cũng <laughs> con nguyên nhỉ rồi kìa lấy đâu giờ bầu điều mẹ à, đen thế nhở có tôm có gà gà cá này là này về tôm bị một mật mẹ bốn xịt nữa ừ, của em hai nhà đều có cả có cả tôm à tưởng là của một nhà thôi dạ, cả mình xong chưa nhà cái phát lương hơi nhanh đấy rồi cột của ai thì đánh chả thế tôm có cá nhỉ có cá vừa rồi không có. sắp có này mười nghìn cả à? này ai bộ hai xịt cả ai bắt chứ thì bộ mười nghìn thôi để hai chục để hai chục trước chứ hai chục ba chục ở chỉ 30 kia Còn 10 nghìn Đã có 10 nghìn nữa Còn 10 nghìn 3 thì 6 Đâu, của, của, của, của tôi vứt 60 nghìn đấy ờ, Của tôi vứt 60 nghìn đấy Cái 5 nghìn, 2 vứt ngoài Cái 5 nghìn này, của tôi 30 nghìn Đâu Của tôi đây này Vứt vào đây 20 không 20 xuống 10 đến 30 đây ba chục nghìn đây đưa hai triệu lại đấy như thế này mới là đúng được chưa mở này đi mẹ đéo có bầu không có bầu cho mà tiền cái này mấy mấy mấy mấy chiếc em hai chiếc hay ba chiếc hai chiếc cái kiểu hai chiếc đi về lỗ mẹ mới mười nghìn đi mẹ chưa cửa bầu đấy nặng cho bầu này phải đánh vẫy tay cho bầu vẫy tay từ từ nha còn gì nữa không cua cua xong chưa tay mới chụp cái mình nào tà xong chưa tà tà đấy tà cho cái nữa rồi mở này không có gà không có gà đi mẹ vẫn đéo có hiểu không có gà thế chứ bầu không có chưa lại ba chục một hai chục đánh mạnh tay lên nào ba chục ba chục luôn cho cỡ năm chục luôn mở này đấy cá hiêu có hết bầu mất mười nghìn bầu bấy nhiêu tô mà có tô mẹ tô cá có tất à về về cái vỡ mồm đường dài viết ngựa hay đường dài viết ngựa hay bầu ta đi 30 mươi khui này 50 cũng được bầu khui này không chưa khui này tôm hai con hai tôm đi mẹ lấy đây con nào cày quá mấy chục đây hai chục hai bốn đúng không một hai ba hai sụt vẫn lưỡi hai xịt <laughs> cua được lấy tiếng này tả bầu đi cua tôm <laughs> ba chục bầu hai chục gà được nào vào đây tăng gà tăng gà tăng gà thì chết luôn có gà <laughs> có điều cũng bầu ừ, cua tôm có hết mấy chiếc đây hai chục chiếc gà hai chiếc gà này mười nghìn nữa này Ủa, ừ, vẫn ở nhà thấy ăn à? Ôi giời Đấy, chết rồi Tôi, tôi đây khu này tôm tôm đánh mạnh lên nhà cái có nhiều tiền lắm ba chục nhá ok cá. xong chưa bổ hung đội rồi đấy nhá rồi ba chục được ba chục hai chục vâng. gà bắt bầu à bắt gà bắt gà tà gà hai chục không cần tà gà cho không không cần tà tà hai chục về thích thì đánh luôn mặt gà đi không tôi tả tôi ăn này để đây tôm rồi mất mình cá mất mình cá này tôm này mất mình nhà này ba xịch đúng không mất mình đúng không ba xịch đuôi chưa cho kiểm tra lại hột đi ba xịch đi theo hột chip tiếp rồi đấy chợ ở phố vân nào mấy dịch hai dịch ý ba ba dịch à được rồi dán mười nào xong chưa này này mở này vẫn không có hai bầu này ơi gà hai dịch này hai chỗ bốn chỗ mà thấy lắc không <laughs> đi chỗ cái bóc đít luôn nổi nắp bây giờ sốc loạn bây giờ được rồi đấy bầu ơi đánh ba chục bầu gai ba chục hai chục bầu bao nhiêu nam bao nhiêu bầu ba mươi nam hai mươi tả nai tả nai tả nai phải là chết nai cua thằng nhớ bầu ai tả đâu ra nai anh bầu chục này là bao nhiêu đây cô hai xin cây dạ cầm luôn đi ui giời các bạn của tôi khổ quá <laughs> bầu ơi anh mấy tiếng là nghỉ đi bầu ơi cho các ông tốc đít luôn giờ bầu ơi cá cuối cùng đánh cả năm chục rồi, ừ. cá từ cá nai đánh con là đánh con gì cả năm chục đi không cho nó cân đi mở này hai cái bầu của tôi, điệu <laughs> có bầu cá không có gà không có nai không <laughs> có mình xin nhá ba chục giả lại ba chục, à <laughs> đéo biết sao tiếng ăn to quá tiếng mẹ to quá thả thay vô thì đâu mà cháu anh bỏ tôm nhà này bỏ đánh đồ có thấy không đánh nữa không đánh đi mà vui này không có bầu thì nội ra <laughs> tiền hòa tiền hòa tiền cái gì cái hòa tiền ừ ngoan ngoan ngoan ăn cái này nghỉ này cho anh này đứt chạy đứt chân đi đi năm bầu bầu đi lại cua rồi bầu thằng vừa có cua không khó mà luôn ai biết được bầu cá không chưa khui này nhà này tả gì không thôi thì để ý đấy người ta làm đéo có tôm bầu có cá không có bầu có bầu có bầu mấy gì hai chục cho nhà đứt, đứt chân nha đứt chân rồi thôi nghỉ đi nghỉ đi